Bây giờ chúng mình lại cùng nhau xây dựng bảng nhân 8 nhé. Ở phần kiến thức, cô chào mình cùng nhau xây dựng bảng nhân 8. Ở đây cô lấy 8 chấm tròn cô được lấy một lần. Vậy cô sẽ có phép tính gì? Phép tính 8 x 1 bằng 8. Như vậy đây chính là 8 được lấy một lần. Ta xây dựng tiếp nhé. Bây giờ cô lấy mỗi lần 8 chấm tròn và cô lấy hai lần cô sẽ được bao nhiêu chấm tròn? Cụ thể 8 chấm tròn được lấy hai lần ta sẽ có phép tính gì? Đó chính là 8 x 2. Chuyển thành phép cộng các số hạng bằng nhau, các con sẽ có 8 cộng 8 bằng 16. Vậy thì 8 x 2 bằng 16. Ta tiếp tục lấy nhé. 8 được lấy 3 lần và các con sẽ có bao nhiêu chấm tròn. 8 được lấy 3 lần, ta sẽ có phép tính 8 x 3. Ta chuyển thành phép cộng các số hạng bằng nhau, 8 cộng 8 cộng 8 bằng 24. Vậy 8 x 3 bằng 24. Cô trò mình đã có 3 phép tính trong bảng nhân 8. 8 x 1 bằng 8, 8 x 2 bằng 16, 8 x 3 bằng 24 chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục xây dựng bảng nhân 8. 8 x 1 bằng 8, các con biết rồi. 8 x 2 bằng 16, 8 x 3 bằng 24. Cô lại nhắc lại các con, muốn tìm kết quả của phép tính liền sau, chúng ta lấy kết quả của phép tính liền trước, cộng thêm 8 đơn vị. Cụ thể 8 cộng 8 bằng 16. Vậy 8 x 2 bằng 16. Muốn tìm 8 x 3 ta chỉ việc lấy 16 cộng 8 bằng 24, 8 x 3 bằng 24.